các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của mình ngày hôm nay Các bạn đang sống trong xã hội tương tác Nếu các bạn thấy cái video của mình hay các bạn có thể nhấn một nút alo, đăng ký, nút like, nút share video này các Alo, mấy anh nghe không vậy? hello, có, có nghe Alo à. Anh số mấy vậy? À, mấy? Số 4 mà đây sao sao hắt gì vậy chào dạ bên ạ dạ ngồi bắc dạ này bốn cam không Dạ, xe cho nhảy đi Dạ con Số 1 nó nói chuyện với ai nhỉ? Dạ Nhảy khu này thì phải có xe mà chạy Ừ, khu này cũng là nó cũng có một cái xe à What the fuck? Làm cái gì thấy cái mobile này thì ít khó khó đá stream lắm rồi mobile này nó ít khi đá được stream mà PC là nó đã chim uh, ấy hơn hầu như là trận nào cũng đã được chim ạ Ôi Ấy vào nhà được cái X6 luôn chưa Ừ, hay vậy, x6 luôn à. Tí ờ, chết tìm Thì có K712. để chắc em phải tìm cái này có có không cho trò. Ờ. Tôi có x4 rồi. 4 rồi. À, chú có x3 thôi, x3 rồi. em đi tìm ca giờ thấy mất rồi không có đồ gì này. I got supplies. Không có... Cái có ba lô chứ. Ờ, thấy đi. mình hay bị mình hay bị cái kiểu cái màn hình chạy xuống như này các bạn cái kiểu cái màn hình chạy xuống này nó lố có một khẩu can nào luôn con này ít đồ quá kaçıyor musun? Chả mà chó, chả có thằng địch nào. Ờ cháu chơi trò này lâu chưa? Dạ. Không có địch luôn. Hình như chơi chả ra chơi gần 4 à, tháng rồi. Wow, 4 tháng rồi. Chú mới chơi hai ngày à. Chú mới chơi hai ngày rồi. Ừ. Cấp bao nhiêu rồi? Chú mới chơi hai ngày à. Gì vậy? Chú cấp bao nhiêu? chú cũng gió cái chú vừa mua cái nick này của một số thằng bạn là nó bán nó không chơi nữa nó bán cho chú à để chơi số 4 đúng không chứ phải chơi số 4 không ba đó chú vừa mua chú vừa mua, mua nick mà chú có biết ờ, chơi gì đâu ừ. chứ chơi chơi này cũng quen rồi à thế à tí, tí cứu chú với nhá vừa mới chơi chú chú đi bắn chú vừa mới cháu vừa mới quay được cái hai cái sờ cái sờ hai sờ kinh của hai khẩu súng à vậy phải mà chắc là ờ, quay cũng hay nè quay hay lắm ờ, kênh cứu như... Rosa với lại ờ, ở đây có cái sáu này chú này chú làm ấy wow, wow, hay vậy hấp dẫn quá nó hợp lý thế nhở cháu nhở dưng lại có sáu ở đây lên xe ra chỗ khác cho rút chỗ đi đi ủa từ trước là ăn ngồi trước mặt cháu không vậy ông ngồi cạnh nhưng mà có cháu nó bay qua mặt cháu mà à. <laughs> ê à đi không à, chú lên lại được chưa Tớ không thấy để cháu để cháu đặc điểm tới đã. Đây chú ngồi đằng sau này. Tôi chở hai thằng luôn. Ờ, để cháu đi chở hàng kia đó. À rồi cháu chở À rồi nó chở rồi sao đi? Có, có xe rồi. Chú này xuống được không? Chú này xuống rồi sao đó. Tôi nhảy xuống tốc độ cao là chúng mất máu á. Ờ nó chết á chứ chứ nóc á à ra ra ra thì thế nó vẫn giống mà đời thật mà đời thật mà đi xe cao mình nhảy xuống bị thương bị thương à cứ đi rút vào rút vào cháu xuống xe rút tiếp dạ. đi thôi đi chú à chú bớt ảo đi Ôi, à. chú chú bớt lại giùm, cháu cái đi ở đây ở... con mẹ chú à ở đây có x6 này ở nhưng mà thật à phải rồi I got supplies bạn ờ, bạn số 2 đấy sáu 6 rồi hình như hình như có có cái gì toàn bên cạnh đó à có người chú trưởng có cái gì boss đó chú à ừ là thế máy máy cái máy là nó cái máy là nó nó không không không bắn mình đâu vào dạ nó bắn một hai viên lần à kìa ơi à? dạ, số một có mũ ba luôn ghê nha ờ, lên xe cùng luôn đi chắc là đồ, đồ, đồ, số hai đâu bắn trong sương mù khó nhìn người lắm đâm mạnh thì mất đâm nhẹ đâu có mất ngồi bo mấy mét rồi vô rút đại chưa có ai nút này tốt và camera đồ ghê yeah. bắn luôn có tiếng súng này cháu bắn cho bắn thử cái camera trong nhà luôn khu này làm gì có một gà mà bắn bắn vài con bốt thôi chỉ có ca rồi cháu bắn ca không cháu đi tìm sks cho rồi SKS rồi à, này cháu bắn SKS Rồi SKS rồi trên này này Nào chú Đây đây đây đây Nào I got supplies oh. Oh, Chú à, bắn được lắm. lúc luôn này thấy vậy nhờ À trời mưa này à. Lần đầu tiên mới bắn chầm mưa ờ. à. À, SKS 200 viên nữa này ừ, nhiều đạn lắm Bố ông nội tôi cũng đéo bắn được Tầm 200 viên là được Sắm xét đồ Bây giờ cháu mới bắn map trời mưa một lần Đâu ờ. rồi không bắn Chú ờ, hôm trước chú thấy thằng bạn nó bắn rồi Bắn cái map này rồi Chú thấy hay hay Chú muốn nick của thằng bạn luôn Ở đây có x6 này có ai dùng không Chú vô bo đi chú ơi Đi đi Bo nó, à, nó cái, vào kìa Cái bo kia là nó nó, nó, nó cắn máu là mình nó máu phải không À thật phải chưa À Cháu về lẹ ở ngoài bo lâu là mà SML đấy Mà ừ. Mà SML là cái gì ta? Là sắp mặt luôn À <laughs> ra thế Chú vừa nghe lần đầu À cháu lùi lại này Ủa, rồi. rồi chú đồ à? Rồi Đây đây đây đây, đây. chú này qua này Go, go, go. Chú có check pass của em đã hết không? có cho cháu có rồi cái đầu phòng đâm say nấu cho hai này lên xe nhanh lên à, Xem xét ghê thế Ăn tiếng thôi nghe như ngoài đời thật đấy ừ, chú bớt ảo đi chú ơi nãy giờ tôi thấy chú ảo lắm đó à, đau không sao lại có hồ nước ở đây à, gì quên để ý bò đây quên để ý bên đâu chú xuống đây rút đi chú ơi xuống đây giàu quá xuống nước luôn qua mấy cái tảng đá ừ. không biết ở đây có cá. mấy cái tảng đá chứ không biết ở đây có cá không kìa có tem kìa có tem kìa có tem kìa hai lấy năm hai lấy năm đây tao gần cái thính luôn á có ai cần đây là ở đâu ở đâu chú chú chú chú chú thì chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa thấy trên bản đồ có số chứ mà tôi quay qua hai lẻ năm á dạ, dạ, dạ, có tìm cho nó đó nó đang bắn kìa chú thấy chú thấy nó ở trên đồi ấy một một chín năm ấy à lấy năm cũng có một thằng đang nấp sau cây á thôi đừng có lại gần nó nó bắn chết chưa cái mồm này cho ngu hả cháu mẹ ngu có thưởng á sau hình như đằng sau còn một thằng rẻ phải không đúng rồi chú ơi ngay trên cây á chỗ cây á trời bơi ahead. Sau ngôi nhà này hướng ra W á. Rồi rồi rồi. Nó đang quăng smoke kìa. Nó cứu à? Mẹ không có bơm nó trời mà ghê. Nó cứu nó trời smoke chứ. Không? nằm xuống chú ơi đừng có dài nằm xuống đây tao nguy hiểm lắm phải không địch mà anh đi nhặt cái mũ hư luôn nè Câu qua đây, câu qua đây, câu qua đây, công nè, công nè, công nè Ờ, qua đi, qua đi 150 á Wow Wow, bị nốc nè Ôi chú này để chú để chú chợ sầm móc chưa sầm móc đi nó chạy này nó chạy này ơi nó bắn chú hay quá ok cứ đi ôi chở nó đi ơi số một nóc rồi đi đi cứu bạn sao đi ờ đi cứu so hai đi cháu đi cứu so hai đi so đâu rồi sát xa thế Điêu được không? Lên lên lên lên lên Cứ cho hai đi, cứ hai lên Cứ, đi cứu số hai đi Hay là để cháu cứ một mình thế này? Ờ, cứu, cứu đang, đang À, nó bắn bay mũ ông nợ này luôn ông nợ đây đây có mũ này ở cái chú còn có mũ này à, nó bắn nát cái mũ bà của cháu luôn đầu xanh nó học một nửa chưa nửa rồi ờ, đội đi đội ngũ ba vẫn hơn đó. Tôi hai đâu Đậu phòng Bo bé tí rồi này ừ. Chú ra ngồi kết bạn chơi cháu nha chú <laughs> Kết bạn á Dạ Rồi Chú, chú kết bạn nhé Để cháu kết ra còn hai thằng nữa à Hóc ai trên trên trên trên, trên rồi trên rồi ừ, nhiêu vậy ba trăm năm mươi lăm ba trăm nhiêu à thấy rồi thấy rồi thấy rồi yếu thằng này yếu thằng này à mày chết với bố mày hai thằng kia luôn rồi à? bò xuống nó cũng chạy à yêu yêu yêu yêu nó mập yêu yêu kết bạn chú nha rồi chứ có ai kết bạn với tụi không tôi vẫn dở quá mà tôi thôi xong rồi cháu á à, tim mình là tim tim mình là tim clear à nhớ có ông ông đi đúng không ta tim tim lúc nãy mà à, nhớ con ông mà nào đó mà ta ừ, có, ờ. có đầu tôi ok ờ, tiếp ừ. tôi là người mới đó tôi là người mới đổi trang phục hay sao <laughs> ra chắc đổi đồ rồi ừ. đổi đồ đổi đồ chắc luôn không phải đâu tôi là người mới đó mấy anh hai à ừ. Vậy cái dòng à. này là biết không phải người mới rồi Mà số 1 là người, người mới Vậy à. cái dòng này là không phải người mới rồi, đừng nhưng có lừa Nhưng mà vẫn hay đó Ông không lừa được tôi đâu Cỡ đầu Ai mà năm kêu mà Ờ, 5 kêu cao nhất rồi đó Đồ mất dài Nhảy chỗ nào nữa đây lắm mấy này à Nhảy, nhảy đâu đúng được Thôi, thôi, thôi Nhảy đây đây Rồi Go Ok, nhảy đi Đâu phòng ờ, Đùa nó sao cái con tim luôn Ở khu này là có Đất cơ Con này hơi Cũng tầm tà mà nó gần biển cho nên ít đồ lắm cũng tầm tầm Ôi, đông quá mình nhảy kế bên đi bên này đi bên này đi rồi xong luôn bên bên bên nào ấy ngôi nhà nhỏ nhỏ chú à té té té té té té qua bên à, bên bên khu bên này đi bên cà phê á cà phê á cà phê cà phê nhảy là cái khu này dành chú này chú dạo bên khu này sau đó có xe chạy qua cháu rút bên đây cho <laughs> rút mình luôn nút đi không ai qua đây hết nha cứ nút ở đây xong tí qua đắng chưa đồ à. ở đây có đồ à. Đợi chú qua là hết đồ rồi đấy ừ. cháu rút nhanh lắm Ủa phòng không có khẩu súng mà luôn nữa Chỉ toàn là súng Ừ mà máu thì BB, BZ à Đó. Ờ nhặt được M46 một bốn sấy ngon rồi sấy hay rồi tí nữa cháu bắn ak đây tí nữa tí nữa chú cần cho cháu cho chú một bốn là chú bắn ak cháu bắn ak chú bắn cầu thang chạy qua cái cái cái thôi chạy qua cái chỗ tôi chấm nè chỗ này nè nút ờ, dài dài qua đó qua chỗ kia chỗ kia không có người nào. bên không có ai nhảy luôn á Mấy anh đi đi, em có xe này Có xe luôn hả? nó chạy qua giờ Em có rồi, tí nữa em chạy qua cho Đi Đi xe không? Nghe tiếng súng ở đâu đó Thế nói em qua trâu cho Mấy anh đi đi Có hai cái có hai cái x6 này Giữ em cái tí nữa em qua em lấy Rồi à, em qua này Qua đi Xe xe xe xe May quá xe ở đây Ở đây ở đây có mùa 416 này. I got supplies. Anh bắn đi, còn đưa gì nữa. Đó rồi thì thôi. Đang là... AK rồi. Ui, bắn kìa. Nó bắn, bắn à? thế. Chạy chạy à? chạy chạy. Chạy đi, chạy qua bên này. Tao em chạy em chạy. chạy qua bên này đi. Ba thằng lớn. Nó ở khu à, một team gần cả team bên đó nó bắn em nó là cua càng phải không à, hình như nó rút xong à. Ờ. không biết nữa hình như nó rút xong nó qua đây nó rút dao nè đậu phộng ấy ấy đậu phộng <laughs> bay xe luôn không nè có thằng ơi không nghe đâu nó đâu mày chạy đâu cho thoát ở cả ở hướng hai trăm mười hai trăm mười ai bắn ghê thế rút hình như bốt phải không bốt hai người chú ngắm x sáu chú bắn hả ờ hàng gì ngắm x sáu bắn mà không hay mà là x sáu mà đây này chú còn có x 4 và x 6 này lấy không chú để đây nhá ờ, cho cháu cái x 4 đi ơi số hai nóc rồi đậu xanh I got supplies. cứ đi. Cứ được không? cái điếu I got supplies Rồi ở chỗ này này Cứu được không? Có ai không? Xa quá sao chắc cháu không tới kịp đâu Lấy xe chạy đây Cứu đi được lấy xe tôi chạy tới cứu đi Để cháu xử lý bọn này cho bên bên bên bên tôi tôi tôi qua rồi ai ai ai ờ nó bắn luôn này à, anh quay về qua đó chết luôn giờ xui lắm tao mấy chó số hai hình như này số hai hình như nãy là mặt của ba đúng không hỗ trợ đấy chờ địch nó bắn rác dữ à chạy đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu trời ơi hồi nãy giờ tôi em ông qua, qua qua qua đây lút mà sao mà đi tùm lum vậy thì cứu số 2 đó cụ bây giờ thanh bành rồi này nó đâu rồi ở đầu phòng bắn này chết nha con Ủa thằng này đó solo sao quá hả? Nó con mình nói gì? Ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu? Rào chết rào này. Đậu. Wow, chú bị mất máu này. Bây giờ đi. Ờ, Ủa sao mất kinh vậy? Ừ, mất kinh lắm. Chú về chết giờ. Về. Yeah qua đi cầm xe chạy qua đi ờ. chú có ca chưa chưa chưa chú có ca chưa chưa, vậy cháu giữ cái sai lần của ca này tin à có cái sai lần của sòn điếp luôn này tí nữa cháu qua cháu lấy nha rồi rồi rồi, có ca thì qua lấy định ờ, mình quên để ý bo nó vô không nè Ông qua, nội Qua đây đi, qua đây đi À, bo kìa ờ, Đứng này canh bo cho vui Bo bên này này Úi rồi Úi rồi, úi rồi Úi Xe, xe, xe chú chuẩn bị nổ rồi nó Qua bên đó đi Chưa thấy dấu hiệu nào là nổ rồi đấy à à đây có một thấy dấu hiệu nào ở à, đây cũng có một cái xe này Ủa cho xe kinh hả à, Cháu lấy xe máy cho đi cho rồi Ai có khẩu nếp nào không Tôi có khẩu QBU à À cảm ơn Yến kìa thôi không rút đâu Bánh chết hết Không sợ đâu nó rơi xa bất công lắm đồ đủ rồi ba lô chú đầy chưa chưa chú thiếu đạn là này cháu đưa chú ca. đi theo bạn tới cháu đưa chú giữ cái sai lần này đi đi đi lên đây đi lấy xe đi chú đi đi đi đi đi Ê, của chú nổ chưa ở chỗ này để cháu đưa cái sai lần của k 98 này rồi rồi rồi, rồi. đưa chú đi à chú giữ hộ cháu cái đó cái này là của hai k 98 không phải sai lần đâu cái này là cái băng đạn thôi giờ đi đi đi, đi. Đó, đó. đi Ê, chú sắp nổ mà <laughs> ừ lúc nãy tim kia bắn chú ờ, mấy viên rồi xe chú nó xe mới đi nó bắn thêm vài viên nữa là thôi chú đi xa quá đến khi mà nó bốc khói là nguy hiểm lắm nó khói bắn xem màu viên nữa là banh chành à. Ừ, ừ, chú bớt đi chú ơi chành không ai đây bây giờ cái này thằng nào bắn đấy bắn số một bắn đó ừ, chú thằng bớt bắn luôn cái ừ, nhưng mà thật mà rồi cháu vào nhà đi cháu ơi tí xe qua À tí nữa bọn kia nó chạy bò Ừ tí bọn kia nó chạy qua đây này. Lên đôi lên đôi Phải giữ xe trước khi à, đi Đi xe hay bị tiếng động lắm À Bo gần À bo này vẫn bo bo, bo, ấy mà Phải xa nữa Con này còn xa nữa thì nó thu lại phải chạy á thật có cái ừ. nhà chỗ có nhà. nghe cái tiếng? Ừ, có nút nút của nhà dưới này này. Đứng đây canh bo chú vô tí nữa đứng đây canh bo. Ờ. À. nào nó vô hốt luôn. Có M16A4 bắn ba viên liên tục chết mẹ. bị địch mình chú thấy tai hại chưa chú mà nhảy khỏi xe là bay chú, chú nhìn máu cháu gần chết ơi từ từ cho tí à má không có máu đi bồi chứ nữa canh bọn kia luôn mà đi cam uh, ờ, tim đằng sau này cái tim kia nó vừa mới ăn thính nó chưa vô đâu ừ. thính thính trước á có một có một tim ở hướng ờ, ở hướng ờ, lúc nãy á ở hướng gần cái ờ, cảng ấy đó nó chạy qua đó nó nguy hiểm lắm nãy nó bắn cháu mà không chúng mũ cháu là chắc chắc cháu đi rồi ừ, không thì chết luôn hôm nay tim kia cũng bắn chú mất mũ rồi mà chú phải mua cái mũ mới đó à à à được lắm máy bay cho à thả thính ra thính canh đi Ú. tên sĩ cho chở ra thính ngồi canh thính đi chào cho vui nhưng mà nhưng mà có có có sợ gì nó cam cam cam cam cam không ông mình tới mình cam mà bọn nào tới ăn thì mình hốt ra Chưa nào tính này mới mới thả mà sao bọn nó tới được Mình tới xa xa Á nhìn cái tảng đá mình như cái xe à, trời mất hồn Rồi được rồi chú Vô nhà cam vô nhà cam vô nhà cam Ui địch mẹ sẽ tính gần vậy Ủa sao mình không ra khỏi xe được lên lên lên lên lên lên lên video Thôi chú chú đi để cháu canh cho Chú có cái súng này trời đất sao bắn không cháu cháu lấy ngũ ba không đâu khẩu nào đây lấy ngũ ba không đây ngũ ba à, chú lấy đi thì bắt chú lấy không chú bắn ờ, chú dùng ngũ hai thôi lấy đi chú làm cái trò gì vậy đấy chú bắn ngũ hai à cái khẩu, khẩu này bắn cũng hay lắm đó nhưng mà nhưng mà đam đam không bằng ak được mà mỗi tội là nó bắn em à, chú đi đứng vô nhà cam vô nhà cam anh em bọn nào tham chính là nó ra nó lấy á Ủa phòng leo lên cái nhà leo điếu được gì Chú chạy vô nhà đi nó hốt xác giờ Đứng đây canh là hơi bị sướng rồi Chú vào trong nhà rồi Ờ nhưng mà khu này khu này có người nút rồi có người lúc là chắc chắn nó sẽ quay lại nó rút thính rồi. ừ. Giờ nó cũng gần đây à Đã UG cho rồi Mình đang trong bo rồi Mọi người vô một căn nhà thủ trong nhà đi Chứ nữa nó tới Ờ Không thấy có người đây nhờ ừ, Nó mà hết khó ra thì mình đi rồi lại xin mới kìa thính các lại xin mới kìa chú đi đi đi đi đi đi xin mới xin mới xin mới à thằng nào bắn súng thính kìa anh em số một ừ, tao đưa bắn súng thính kìa anh anh tao đưa bắn súng thính kìa tao hút sang nó chắc là nó nó ra cái xe à phải không xe là cái quạt thì... không bắn trong bo mà ừ, trong bắn bo trong bo mà bắn trong bo mà đồ nó bắn trong bo đi đi đi quay thì thế ông ba cái dù là súng thính đấy quay cho nó đừng để cho nó lấy lấy súng AVK ủa ai bắn cay vậy bắn bắn úi trời bắn đầu phòng một rồi này em chưa chú nốc một rồi này để cháu xử lấy bọn còn lại cho ờ có ca đó thằng kia à tôi thấy mà rồi nhan được chó ui ai đắp mờ ở đây ok ok để chú cứu ôi chú không có smoke nguy hiểm quá nó có smoke không? Thì qua đây cứu luôn nóc sau cái cây sao không? À nó bắn AWM. Smoke đi, smoke đi. Ừ AWM đó. Cố cố cố cố cố cố đi tôi kè ra tôi kè ra. Ờ. Rồi. nếu mẹ nó. Chết mẹ. Ai bắn sườn. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Kìa nó chạy kìa chú lấy chú lấy cho chú ba cái đã chú bắn nát ném bom mày ăn bom tao đi ném bom à ăn bom đi hết bom mày rồi ủa ai ném bom ghê vậy chú chú chú chú Ôi địt mẹ ơi ai ném vậy đừng có quên nó ném chơi anh em nó đâu nhờ lồn là ném bom má nãy ném qua smoke phí vậy ờ ném smoke đi kìa kìa nó nó nó nó nó nó nó nó lên nó lên kìa nó lên kìa vô vô má nó bắn nữa ui má bò ồ ờ, thôi team này xong rồi Cho bốn đâu hả? Cứu cháu Cứu được không? Từ từ cứu được Con này cũng chưa đau lắm Ờ Chạy bo luôn nhá Tính giây sau chắc cháu chết quá ờ. ờ, cứu được Cứu cứu cứu cứu ừ, ừ bơm máu bơ máu ồ ra nhanh nhanh nhanh nhanh bơ máu luôn nhá Sử ra để cho bơm cái cho máu ăn đấy trước nhá không được rồi cháu ơi ờ thôi xong phim rồi lại nóc nó ra Íu, chào đất ơi chết mẹ rồi ừ. không có băng đớt mà cuốn luôn á ừ nguy hiểm quá tao tao tao tao tao tao tao mày tao mày ai ném bom gì bò đào quá bò này đâu mà nó chạy chậm nó chú chạy đi đừng có ba đừng có lo bắn nó nữa chạy đi dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. con này chạy chậm lắm chú chạy bò chậm mà nó cắn đâu lắm chạy lo chạy đừng có cho mà bắn nó nữa chú à mạng chết ờ, bây giờ nó bắn nữa nó chạy rồi nó bắn chạy đi không chạy bắn bắn kìa à, thôi chú xác định là chú sắp chết đi trời ơi con sao bảo không nghe rồi ôi trời ơi nó cũng chết bo cái bảo rồi chạy đi nó bắn kìa bà nó bo này cắn đâu lắm quay quay quay vào bo bo bo đi bo ở góc bên trên này này đấy cái chỗ này này nó cũng chết bo chú không chạy được đâu nó, nó, nó... ở đây top một đây thắng hả ủa thắng ở ờ. điểm này sao top ờ, ờ. một vậy ờ ờ ở điểm này sao top một vậy hai trận rồi. hai trận top một rồi đấy